Đáng tiếc là chúng ta không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, chứ nếu có không những đường sữa mà cả máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam. Đây là câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã in sâu vào trái tim các thế hệ người Việt Nam. Có rất nhiều lý do để giải thích tại sao Việt Nam và Cuba lại thân thiết với nhau như vậy. Bởi chính lịch sử của hai nước đều có sự tương đồng, đều bị bọn thực dân khiến nhân dân sống trong cùng cực.